Hello, xin chào các bạn đã trở lại với YouTube của mình Chả là mới cắt tóc cho các bạn ạ Bình thường thì mình sẽ để kiểu chia ngôi Nhưng mà hôm nay mình kiểu vuốt hết ngược đằng sau Lúc đầu định cắt kiểu này trông giống kiểu Peaky Blinder ấy Cái phim bóng ma Anh Quốc ấy Thì trong đấy có rất là nhiều kiểu tóc Trông rất là ngầu, hai bên trắng rồi để dài vuốt ngược ra hết đằng sau Thì mình cũng cắt thử nhưng mà kiểu này nếu như anh em nào mà không thích cái kiểu ngầu ngầu kiểu bụi bụi thì mình nghĩ anh em không nên để đặc biệt là làm trong môi trường công sở mình các kiểu này có vẻ hơi sai hay sao ấy <laughs> đúng là con trai của ta <laughs> anh em nào mà định các kiểu này nên để ý nhá rồi và quay trở lại với cái nội dung ngày hôm nay thì đó trên là chuyên mục kia đây thì mọi người có thể bình luận vào tất cả đây trong cái chuyên mục kia đây này thì mình có thể trả lời một cách chi tiết và cụ thể nhất còn nếu như những cái buổi mà mình livestream ấy thì mình cũng chỉ nói qua qua thôi và kiểu các bạn hỏi tốt những cái chai nước hoa gọi là dành cho mùa đông hay dành cho mùa hè thì mình không thể nào mà nảy số ngay được ờ, mình kiểu già rồi nên các bạn hãy bình luận vào đây để các bạn có được những cái câu hỏi nó chi tiết và nó cụ thể nhất rồi chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên nhé của bạn Timon bạn ấy có hỏi rằng là ông bạn ơi có chai nào dùng hàng ngày mùa đông cho dân văn phòng mà không đè xếp nhưng cũng không bị chìm quá sếp thì đang dùng Dior Homin Ten ấy sếp này là cũng biết chơi phết đấy chắc là cũng có tuổi nhưng mà cũng ăn mặc kiểu gọi là uh, quý ông thì ok mùa đông cho văn phòng thực ra mùa đông hay mùa hè các bạn ngồi văn phòng nó như nhau hết à mùa hè các bạn bật điều hòa mùa đông nó ấm nó lanh quanh nhiệt độ rơi ở tầm chắc là từ 23 cho đến 28 độ ở trong văn phòng thì cái mùi hương mà mình có thể giới thiệu đến các bạn đầu tiên đó chính là D600 của nhà Kartner thì chai nước hoa này mình đã có một cái video review rồi và mình cho nó là một cái phiên bản trẻ trung hơn của Dior Homme Nếu như các bạn muốn kiểu ông cứ ngồi im ấy sớm muộn tôi lên thay ông thôi tại vì tôi xịt d 600 rồi rồi tôi sẽ sử dụng điều mình ten thôi đấy đấy là thứ nhất nhá cái mùi thứ hai mà mình muốn giới thiệu tới đó là măng blanc legion đây cũng là một cái tông mùi lavender con này mình đã review khá là lâu rồi nhưng mà đây cũng là một cái mùi khá là ổn ở trong cái mức giá rẻ tầm hơn một củ gì đấy là bạn có thể sử dụng được sạch sẽ thì ra trong môi trường văn phòng ấy thì cái tông mùi lavender là một cái tông mùi rất là nhiều người ưa thích lavender iris này, shopee này, citrus này. Đấy. Và nếu như bạn thích nó lả lơi hơn, bạn thích cái sự trẻ trung hơn thì bạn có thể dùng uh, La Nuit de Nôm của YSL. Nên con đấy thì mình thấy là bán tỏa hơi kém một chút nếu như các bạn ừ, gọi là đi làm từ 8 giờ sáng cho đến 5 6 giờ chiều hoặc là các bạn tăng ca thêm thì các bạn nên mang theo một lọ chiết đó hoặc bạn có thể xem video top những chai nước hoa dành cho dân văn phòng mùi tiếp theo mà mình muốn giới thiệu tới đó là Dolce Gabbana Intenso thì đây là một cái mùi gọi là thuốc lá và lavender mùi nó hơi chững chạc nếu như bạn là một người kiểu ngang hàng với sếp nhưng mà tại vì sếp thì có quan hệ là sếp ừ, làm to còn mình thì ngang tuổi nhưng mà mình làm nhân viên thì bạn có thể sử dụng này lúc nào cũng rất là lịch lãm và cũng rất là chỉn chu và nghiêm túc và một cái mùi hương nữa mình cũng nghĩ là rất là phù hợp cho dân văn phòng mà như anh em thích trong mùi sạch sẽ đó chính là Dolce Gabbana Per Home phiên bản EDT cái phiên bản này thì có thể nói là khi mà mình ngửi thì mình liên tưởng ngay đến những anh chàng nó vào sơ mi đóng hết những cúc cổ cao và đeo những chiếc cà vạt rất là trẻ trung rất là lịch sự nhưng mà nó cũng không quá là nổi bật thì đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể tham khảo rồi bây giờ chúng ta nhận nhau đến với câu hỏi tiếp theo nhá của bạn Nguyễn Duy Tân bạn Tân này thì là hội viên của mình mất 30k để có thể làm hội viên của mình đăng ký để có thể xem lại những buổi live đây là mình quảng cáo luôn tranh thủ gọi là kéo tí donate thì bạn ấy có hỏi rằng là em mới chơi nước hoa theo anh thì nên bổ sung những tông mùi nào nữa à em không thích mùi da thuộc hiện bộ sưu tập của em có ghét lăng habit ru rồi uh, ờ, lalic fleur uh, universal ở ờ, đại khái là mình không biết đọc tiếng anh lắm nhé các bạn thông cảm nasomato bananora này black ano này atelier nuda rồi Tiziana Usa uh, clone của Chase to Heaven uh, Frederick Milpochak Lady Amor, Lyric Man Aventus rồi Tabaru Mancera Strat Boy Indonesia Ud rồi của nhà Jagna cùng Blue được Channel thì với cá nhân mình mình thấy rằng là cái bộ sưu tập của bạn có khá là nhiều những tông mùi hàng đô và mình nghĩ là bạn không phải là một người mới chơi nước hoa ông ấy chắc bịp tôi chắc lừa tôi bẫy bẫy tôi hoặc cũng có thể là cái gu mùi của bạn đều là những cái gu mùi khá là nặng thì với mình ở đây thứ nhất là mình đã nhìn thấy có cái nhà ghét lăng một cái DNA khá là cổ điển khá là gọi là classic này ờ, con Habit Ru cũng được thì bạn có thể thử vào một vài con trong cái ờ, Live Per Home con này có con uh, gác lăng Per Home mà mình đã review là một cái con có mùi uh, mojito cùng với bạc hà khá là ngon ngoài ra có thể thử vài con của nhà các lang Idian này lang Idian đấy đấy còn Lalic thì bạn nên thử nên có Lalic Ankenoa đấy Natsumato thì mình ra mình cũng chưa thử nhưng mà cái con Banana thì mình nghe là có mùi rượu còn Black Arno thì mình đã ngửi rồi thì hai con này là một cái tông mùi khá là nặng thì với Black Arno thì mình không có quá nhiều lựa chọn cho bạn nhưng mà với nhà Atelier thì có một con bưởi mình không nhớ tên lắm con bưởi đấy nhưng mà nó là chai màu xanh vẩy vàng con bưởi đấy là con pomelo gì đó nếu như mình nhớ không nhầm thì bạn có thể search lại có một con vai bưởi hoặc là bạn có thể inbox cho mình thì mình sẽ gửi cho bạn một con bưởi của nhà nếu như bạn thích cái nhà atelier đấy uh, Tiziana thì mình cũng chưa thử uh, nhà Frederick Mill thì mình nghĩ là một con bạn nên thử có không phải một con đó là con Vetiver Extraordinary một con cũng khá là hay ngoài ra có vài con hoa như là con ờ, đây con colon indelebi lê đây là một con khá hay cho bạn để nếu bạn thử hoặc là bigaret concentric đấy đấy là đều là những cái trong mùi và mình nghĩ là nó sẽ làm phong phú hơn cái bộ sưu tập của bạn này ngoài ra bạn có thể thử thêm vài con hoa Uh, một cái bộ mà mình khá là vuốt cho bạn đó là cái bộ của nhà Van Cleef cái bộ Extraordinary trong đấy thì có vài con hoa hoa trắng Nenoli làm khá là hay này cũng như là có con ờ, Santo Blanc là mùi hơi giống Santo Baba nhưng mà nó thêm vào một cái nốt hương đó chính là cái nốt hương của sung ngửi khá là hay thì mình nghĩ là bạn nên có những cái con mà tông màu tươi sáng hơn một tí cũng như là tông màu citrus flower nhá thì đấy là cái cá nhân của mình thôi tiếp theo chúng ta đến với một cái câu hỏi nữa của bạn Nguyễn Văn Dũng bạn ấy có hỏi mình rằng là Dolce Gabbana Light Blue Forever có dùng được cho mùa đông không anh và chai nào đa dụng được cho bốn mùa ạ dùng thì mình nghĩ rằng là vẫn dùng được con light blue có lẽ là một con xịt cả mùa đông cũng được nhưng mà như mình nói những chai nước hoa nó thiên hè khi các bạn sử dụng mùa đông kể cả nó có bám quả tốt đi chăng nữa thì nó vẫn mang lại một cái vai kiểu lạnh nó không được ừ, mang tới cảm giác ấm áp ngọt ngào thì mùa đông chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn thì với light blue nếu như để chỉ mua một chai thì Light Blue có thể sử dụng được mùa đông đáp ứng được cái vấn đề bốn mùa cho bạn đấy vẫn xịt được dành cho mùa đông ở Hà Nội còn uh, bạn hỏi là chai nào đa dụng được cho bốn mùa thì các bạn phải biết là những cái chai đa dụng cho bốn mùa thường nó sẽ gọi là nửa nạc nửa mỡ mình không biết là bạn ở miền Nam hay là bạn ở miền Bắc nhưng mà nếu mà bạn ở miền Bắc ấy, thì cái chai mùa hè gần như là không thể nào sử dụng tốt ở trong mùa đông và ngược lại đấy còn nếu mà các bạn ở miền Nam thì nó lại là một câu chuyện khác thì sắp tới mình sẽ cố gắng làm một cái video top những chai nước hoa dành cho miền Nam có nghĩa là nó sẽ sử dụng được vào hai mùa nóng và nóng thế mẹ luôn thì mình sẽ làm một cái video các bạn điển hình như kiểu Mephisto chẳng hạn của nhà Sejop chai này dùng cho mùa này miền Nam thì đúng đỉnh luôn rồi bạn chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Luân Phạm Phạm Luân bạn ấy có hỏi là có sự lựa chọn nào vào mùa hè hay hơn mấy chai thông thường không kiên Đang có Forever, Live Blue Forever này, Live Blue Intense này Rồi Gác Lăng, Eden phiên bản Sport, Cool, rồi uh, Cologne, John Vapatot, Artisan Pool, Tam Đảo, uh, à, Paraner Republic 78 Vintage này, Green, uh, ờ, Pacora Ban Invictus, lá cốt trắng, giò xanh không biết có tông mùi nào hay ho không vì ở Sài Gòn mua mấy chai thu đông chắc 10 năm mới xịt hết một chai Mấy chai thu đông như là The One, như là Mercedes-Benz, perfume, Nhắc Lăng, EDT, EDP Cả đống trưng tủ mà thời tiết không cho phép xài Thanh kiến trước, ok Thì ờ, với mình, mình thấy là cái tông mùi của bạn ấy Dành cho mùa mùa hè ở trong Sài Gòn thì bạn sẽ chủ yếu là toàn tông mùi citrus và những cái tông mùi green tông mùi xanh hoặc là tông mùi aquatic thì với cá nhân mình bạn nên cho một vài con thí dụ như là vetiver vetiver thì không phải là vetiver chỉ sử dụng được cho mùa nóng à mùa lạnh mà vetiver ở đây chúng ta có thể thử Tom Ford gây vetiver Ankenoi uh, ờ, Sport của nhà Lalic này Ngoài ra thì bạn có thể thử vài con hoa đi Chơi một tí hoa đi Hoa mùa hè cũng rất là ổn Đặc biệt là Sài Gòn là một cái gọi là không khí cái thời tiết ở Sài Gòn rất hợp để sử dụng hoa đặc biệt là những cái mùi hoa trắng bạn hãy chọn những cái tông mùi hoa nó trung tính như kiểu hoa cam nếu như không thích huệ nhá huệ thì nó là một cái nhóm hương khá là lớn và với mình thì mình không thích huệ xài vào mùa hè cho lắm nên là mới mình thì mình sẽ chọn lanh quanh hoa cam rồi những cái loại hoa khác để họ nhài những thứ để sử dụng vào mùa hè cũng khá là ổn đặc biệt là ở Sài Gòn mấy con đấy đi với sơ mi những thứ sơ mi trắng những thứ trông đẹp dai mà còn rất là thanh lịch nữa đấy ngoài ra thì các bạn có thể thử một con ờ, của nhà Odin 02 thì mình sẽ để hình ở đây này đấy uh, Van Cleef Neloli con này mình vừa nói trên Ờ, bạn có thể thử qua Mintimen hôm trước thì mình có một buổi live thì bạn có bạn bảo là bạn mua Mintimen bạn xịt đi làm thì được rất là nhiều trẻ em khen mùi kiểu khác với tất cả mọi người xung quanh thì đấy là ngay ngoài ra về deep tích thì bạn có thể bỏ tham nào đi bạn có thể mua Felicicop này đấy con sung cũng khá là hay đấy rồi uh, sun này rồi uh, uh, dirty của nhà Last đấy đấy là đều là những cái mùi mà bạn nên thử bạc hà những thứ cho nó hay đúng không uh, câu hỏi tiếp theo nào của bạn bá lợi bạn hỏi rằng là theo phong cách shop boy thì nên lựa chọn những chai nước hoa gì với anh sợ anh quên nên là em có muốn lại em có muốn lại thì anh cũng xin được trả lời thì anh cũng chưa hiểu cái phong cách shop boy là như thế nào cả thì anh có search ở trên mạng thì thấy rằng là mặc những chiếc quần ống rộng rồi những cái chiếc áo oversize đeo những cái túi thì cá nhân anh thì anh thấy rằng là cái phong cách đấy là phong cách kiểu Hàn Quốc nó cũng không được quá là khỏe khoắn à, nó có theo cái xu hướng kiểu nhẹ nhàng kiểu thanh lịch đấy nhìn nó là bóng bẩy nhưng mà theo kiểu rất là nhẹ nhàng rất là gần gũi thì với anh mùi mà anh đã nói đó chính là El Ganso Part Time Hero đấy đấy là một con mà anh nghĩ rằng là một cái tông mùi khá là nhẹ nhàng cho các bạn nào theo cái phong cách kiểu soft boy như em nói ngoài ra thì em có thể thử con Amber Mud của nhà arin Lauder thì anh cũng sẽ để cái hình ở đây để em search nhá à, nếu như em thích có một chút ngọt thì em có thể thử Jimmy Choo Ironman đấy anh không anh cũng không định cho con Mercedes Benz hay là con Dior Home Cologne đâu mà anh nghĩ là Jimmy Choo Ironman nó có một chút ngọt của Ambosan thì anh nghĩ là nó sẽ có cái điểm nhấn hơn một chút ngoài ra thì em đa dụng nhất thì em có thể mua Light Blue Forever đấy còn nếu mà mùa đông lạnh một tí thì em có thể dùng Buy to Five Day này hoặc là lazy sunday morning đấy đấy là những cái tông mùi khá là hợp với cái phong cách như vậy và video đến đây thì xin phép được kết thúc tại vì mình cũng quên trước không, không sạc pin ấy cứ cắm đi cắm lại mấy lần là video bị cắt hơi nhiều các bạn thông cảm còn những cái câu hỏi nào mà mình chưa trả lời được thì mình cũng sẽ tóm tắt lại ở trong cái video Q&A lần sau tại vì các bạn có thể comment hơi chậm so với những cái người vừa rồi một buổi thì mình không thể nào um, trả lời hết được tất cả nên là mình cũng sẽ nốt lại cho các bạn và nếu như các bạn thấy video này hay bổ ích thì cũng đừng quên việc cho mình một like một share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video mới hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye